đâu có phải đâu bốn chín gặp năm mươi tội nghiệp mẹ mỗi lần mà hai chồng lục đục là mẹ chịu tận thật sự cưới về rồi nó bắn chồng nấu không chồng mẹ mẹ lo đi chồng con con lo giờ mẹ có dột đồ con ra con cũng bò vô không đi hỏi sao ạ à? con giỏi mẹ đây mẹ giữ con con con đi làm chứ chết không ở mà mẹ con đi trả làm gì ai à, giữ giữ đúng ra con dâu này hồi trước là nó làm con nuôi của mình tại vì cái siêu thị à, điện máy sáng bên đó rồi làm con nuôi cô bán buôn bán rồi qua làm con nuôi rồi cũng qua lợi uống nước này kia đó dạ. rồi à, đúng ra thì con trai của mình là trai út thì sáng rồi nên nó đi làm rồi chiều nó mới về thì hai đứa không biết mặt à. thì thời gian sau cái nhân viên rồi mới ghẹo rồi nói ô thôi mày làm dâu quá cho rồi đi mày làm nuôi chi nó bảo bộ ba con trai hà làm dâu đó thời gian sau này rồi cái hai đứa quen nào cô cũng không biết nữa trước khi vô làm đất làm là bên điện máy dạ. làm điện máy rồi ờ, mới để ý cái ờ, bên không phải đâu không phải là để ý gì nghe người ta đồn là nhà kế bên đó bà bảy ờ, có thằng trai quậy lắm mình bực mình cua bỏ ghét rồi xong đó bạn kia bạn kia mới giữ bạn kia thì nghe đồn là bên thanh vi có con đó nó nó, nó chảnh lắm cá mày cua nó cách đia ờ đâu có phải đâu bốn chín gặp năm mươi thôi à hay à thật sự là không biết luôn cho tới khi mà một cái ngày mà hắn cầu hôn mà hắn chở vô trong uh, hai cái bên đường cây không với lại một cái dòng sông mà nói chết bà này giờ vô đây chạy không được coi tình hình coi sao thắng xe lại tối thui hai bên cây không kêu là em biết sao anh chở em vô đây không nói không mà run muốn chết run mới nói giờ có làm gì cũng không làm lại đâu trời ơi xong rồi cái ông mới nói là bạn anh nó nó nó, nó nói ờ, cá anh kết bia thật sự anh quen em anh kết anh ăn kết bia rồi nhưng mà cái đó là anh thắng bạn anh nhưng mà anh thương em thiệt giờ anh chở em vô đây cho em biết là hồi xưa nhà của anh là ở đây rồi quy hoạch rồi ba mẹ mới dời lên đó cho em biết là cái nguồn gốc của anh là cái chỗ này không nói mua phật <laughs> xong nói giờ cái xong rồi nói giờ ổng nói là giờ em về nói ba mẹ đi rồi rồi tính nói sau anh ờ, đòi mày thì anh không chịu nói ông kia thì ổng trời ơi ổng nhát lắm nhát mà dám ăn thích bia à. người ta ờ, ờ xong cái ờ, ổng nói giờ em nói đi chứ anh đâu biết nói làm sao anh có biết chị là con nuôi của của, của mẹ chưa thì lúc đó hai mẹ con cũng hạp lắm thân lắm rồi thời gian làm điện máy là em em nghiện xì tin có một ngày uống mấy chai mà thời điểm đó là mình uh, uống là là đâu có trả tiền liền đâu thiếu từng trả lần thiếu tới khi đám cưới về cái thấy cái sổ này gì cái mình tò mò mở ra ăn dâu thiếu một chai hai chai ba chai trời đến khi lấy rồi vẫn còn thiếu cưới về rồi mới thấy sổ mẹ ghi nợ á người ta quá uống xì tin à, đi nè nhiều quá ra là cố tình ta làm con nuôi để uống vậy thiếu. là bây giờ lấy rồi đâu có cần trả đâu chị trả gì nữa xong về bây giờ chồng cũng ghiền luôn là có nghĩa là tối mà trước khi ờ, đi đi ngủ là hai chồng đem chai vô uống mà là vợ ở sau là nói chuyện với mẹ đánh trống lãng này chồng lên trước lấy rồi khỏi trả tiền <laughs> cái đề tài mẹ chồng nàng dâu là muôn thở luôn ai cũng than ừ. tới bạn mình nó lấy chồng trước mà nó còn đăng status luôn ước gì đừng ở chung má chồng mình coi xong rồi nó trời ơi gì thấy ghê vậy <laughs> cái đám cưới về cái ờ, hai ba bữa đầu ăn cơm rồi cũng rụt rè lắm mà nay ăn bình thường nay ăn ngon lành ăn mạnh mạnh miệng hả chị ha mạnh miệng à đói ăn đói ăn có bao giờ mà mẹ chồng làm em khóc một mình không khóc hả mẹ chồng làm khóc mà nhớ chồng khóc nhiều khóc chồng lên đâu khóc mẹ chồng tội nghiệp mẹ mỗi lần mà hai chồng lục đục là mẹ chịu cận ồ vậy thôi chứ ngoài ra là không có khóc mẹ một cái vấn đề gì hết mà chịu trận là sao là tại ờ, vì họ lắm chú Quỳnh Linh ơi đứng ở giữa phải không con hả cô cũng khó xử lắm một bên là con một bên là dâu nó thật sự chứ ba năm mà tới năm cái cửa luôn năm cái cửa phòng á hư hả mỗi lần ông giận ông đập bể cái cửa thay vì ông đập mình thì ông đập cái trời ơi ờ mà lúc thời điểm đó mình sót tiền mình làm cái cửa meca xong rồi lúc ông đi mỹ về mình nói cha trận này mình đầu tư cho giữ cái cửa vào mình chơi cái đầu cửa kiến với lại ờ, kiến cường lực á là không mà từ hồi đi mỹ về tự nhiên cái khác thay đổi tánh rồi thay đổi mình. xa rồi mới mới biết được những cái bên mình là những cái thứ quý giá tự nhiên về tự nhiên quay 180 độ luôn nhậu giờ không nhậu bạn điện đưa vợ nghe nói anh đi về trên vợ rồi mà từ cả một năm nay là không có gây lộn thấy cũng nhạt nhẽo tao đừng gây nữa con để cho ba mẹ yên tâm đây nè để mẹ nói con nghe nè đó. ha đợi nữa đó chắc giờ là đây là coi như là chỗ mà để à, mẹ chồng nàng dâu để là phân bua ra để con suy nghĩ từ nào giờ mẹ bốn năm nay mẹ rất là thương con mẹ rất là lo hết tất cả ha thì giờ con là dâu út thì út có trong nhà thì tất nhiên là con vợ chồng con phải lo mà dắt vợ nhà anh vợ út lo mà vợ không biết nấu ăn sao chú Quyền Linh không biết nấu luôn hả nấu cơm được nấu canh thì canh dền nêm đường cô ăn có được vậy vậy rồi sao rồi ai nấu cho mẹ chồng mẹ chồng ăn lúc trước mới cưới về cô cũng làm làm con nuôi cô cũng làm thật sự cưới về rồi nó bắt chồng nấu không à cô cũng dạy dạy thì dắt vợ nói chung là cô cũng là quấn cái tâm lý lắm cô mua sách mà nấu nấu ăn cũng ba cũng cuốn đừng cô để đó ờ mẹ mẹ kho cá sao mẹ ờ dẫn sách ra có chuyện kho cá con ờ mẹ mẹ mẹ nấu nấu canh chua sao mẹ ờ đó có cuốn sách đấy con mình đang tâm lý là đang ờ, trong quá trình làm ăn được á tập trung làm ăn biết là giỏi cỡ nào cũng phải là một thời gian phải phải lui về hậu cung thôi mình đang cái trớn mình đang làm tốt cho nên là nhiều khi về làm nó đuối đuối chung vô phòng nằm luôn bữa rồi đi tiệc công ty thấy có món ngon lắm về cũng quyết tâm trận này làm cho mẹ giật mình là về là nói là mẹ cứ ngồi cứng đó mẹ để đó con con tập trung làm mẹ làm là cái hư sách con hết <laughs> là con tập trung làm tập trung cao độ làm món đó về làm mẹ nói để tao tao thử coi nó như thế nào mà mày làm nghe cũng long trọng quá lát mẹ nó ăn xong muốn đứt quá <laughs> xong mà mình ăn mình thấy cũng không được sao mà mẹ ăn được nhưng mà giờ tới giờ cô còn ờ, cái gì không vừa lòng con gái nữa không cô không vừa lòng là con cái vậy là coi như mẹ rất là khuyên con à, chồng con có đi làm mà gì bè bạn ở một hai ly rượu về thì nó xỉn đi cho nó nằm nghỉ đi thì sớm mơ thì con nói gì con nói tỉnh rượu rồi thì con nói thì tất nhiên là nó im không có cái chị này mà vừa bực mình vụ rượu mà lại vừa ghen hắn chồng đi thì nó đi đi ờ, 9 10 giờ về đi chơi với cô nào ghen lên rồi nhằn nhặn ông kia thì tất nhiên là rượu bực nữa đục <laughs> à, ai đục ai cô không có đục cửa nó à. bể nó lại cô nói là coi như bốn năm năm cái cánh cửa đó bên đây là vốn mặn quả tánh nóng nhỏ công cao mà cái gì thì phải làm liền để mai quên phải nói liền ông kia thì cọc giờ làm sao giờ đập cái cửa xong giờ giờ mình qua bên đất làm ờ, nhiều khi còn phải ngoại giao cũng phải nhậu mình thấy nhậu rồi ờ, đâu phải ai nhậu cũng hư thì giờ nó cũng uống một hai lon bia cô mẹ chồng cô cũng biết cái điều đó là cô cũng dẫn cho uống dạ. uống rồi về là cô mới dạy cô nói nè con con đi khách hàng đó là bè bạn đồ này kia con uống một hai lon bia thì chồng con uống thì con cũng vợ con uống rồi con mới biết con mới thông cảm cho chồng giờ con cũng hiểu rồi thôi con xin lỗi mẹ nha có con dâu nào mà về dám nói với mẹ chồng không thằng chồng nó xỉn cái rồi cái bữa đó ba chồng nó cũng đi đám về xỉn cái về biết nói sao mẹ chồng mẹ mẹ lo đi chồng con con lo hơn với lại ờ, ở nhà thoáng lắm con thì con binh ba chồng lắm à. tại vì ba chồng tuyệt vời lắm chuẩn đàn ông luôn lúc nào cũng ước trong bụng nói chồng ước gì chồng được 50% phần trăm của ba thôi là là cưng dữ lắm xong rồi bữa rồi ờ, chú hai cứ mới qua rủ ờ, lúc đó cũng gần 7 giờ tối rồi thôi thôi thôi nói chuyện kỳ quá mẹ mình phải khai chứ mẹ ừ. đúng rồi phải khai chứ thế mà con hứa là con mẹ vẫn về chung rồi bỏ cô ở dọc giữa đường đó bữa đó là chú hai bên đối diện qua rủ ba nói là anh bảy quán dê ninh thuận bán ngon lắm tôi với anh ờ, xuống ăn cho biết làm vài lon rồi về thì mình biết rằng ba sẽ không đi đâu mình biết tánh sống chung biết mà cứ theo suối ba đi đi ba đi cho biết ba ba không có ra quán gì hết quán nó ngon lắm nói một hồi sau chú hai cũng nhiệt tình cái xong ba với chú hai lên đường con với lại chồng với con rồi vô phòng cái mẹ gõ cửa cốc cốc cốc hỏi gì mẹ mày thấy ba mày đâu ba với chú hai ờ, đi xuống ờ, quán dê rồi mà nãy ờ, chú hai rủ mà ba không có đi rồi con nói thôi ba đi đi giờ đâu đâu có làm gì nữa đâu chồng mày đi nhậu á thì mày mát tao mà chồng tao thì mày suối không có gì mày ráng chịu mày đừng kêu tao rồi xong đi xăm xăm với ông ngủ đúng chứ giận chứ chồng mày mày giữ chồng tao mày suối đi nhậu hoài có bao giờ á mẹ con thân vậy mà có bao giờ cô dâu làm mà cô buồn rồi cô khóc không có chứ có luôn hả là lúc đó là nó mới sanh là coi như được một tháng là cô là bên ngoại nước về thì à, đầy tháng thì cô cũng mời với dòng họ này mấy gì nó đồ lên hết cái bè bạn của cô cũng đông lắm nha lên rồi cái mới à, nói thôi dắt vợ tao chị ơi thì chị đi làm thì bỏ nó nhà của mình ở nhà tội nghiệp thôi chị à, cho tôi rước anh thối về dưới là chị anh với chị là nó không có chịu không có cho là nói thôi chị tôi nuôi mấy chị nó là 3 tháng lận thôi chị thông cảm để để cho tôi nuôi 3 tháng đó thôi mình về xong đám đó mình về về thì trong vòng có năm bữa ha nó điện nó nói à, mẹ ơi giờ mẹ đâu nó nói ờ ba mẹ đi phóng sanh cá ngoài à, cầu xuyên á nè có gì không con có gì không con về rồi mẹ ơi nó ủa cái gì kỳ vậy thì thâu tắt máy nó ủa sao không hỏi mình rước mà anh chị trở không cho mà lý do sao bữa nay nó nó về như này rồi mình tức mình quá mình mới điện hỏi ủa thố con có hỏi anh chị không không có mẹ ơi, con trốn về anh kêu xe anh trốn về á thì về ở đâu trong vòng nói chung lại là khoảng nửa tháng à chú Huyền lên đây cái hai vợ chồng nó cứ chật nhau cái rồi cái sách đồ thì sát lại đường mà sát đường tránh mà sách đồ ra điện taxi lại cái cô đâu có cho đi tôi nói đây nè con mới về con mới xanh mà con đi á thì mẹ không có đồng ý giờ hỏi cái lộn hai chồng mấy cái lộn thôi đứa nhìn chút đi cái hở ra cái mới đi cái điện xe lại cô không cản nữa cho đi luôn đi về trển nó thiệt không được là 10 bữa nữa nó nó nó trở về liền đã trước khi đi là cô nói rồi cô nói á hồi trước á là cô á là trầu rượu cô đi cưới hỏi ông bà cô bác đàng hoàng đi thì dễ mà về thì khó lắm nhưng con hãy con đi á thì không ai nói mà con về rồi á chị chồng con rồi em rể anh rể rồi nó coi con không ra cái gì đừng có đi mà la cản cỡ nào cũng đi trạng nó về cái rồi cái cô cũng nó thiệt cô thương cháu lắm đi cũng giận lắm nhớ cháu giận lắm đi rồi cái về về là cô cũng mừng mừng mình đều giận giận mình đến chi nặng mình lầy ra mình chỉ dạy cho nó là từ đó tới sau giờ không dám đi nữa giờ cái hỏi ra kia ở trong cái lộn mẹ giờ mẹ có dột đồ con ra con cũng bò vô không đi nói sao ạ à? thôi con giỏi mẹ đây mẹ giữ con con con đi làm chứ chết không ở mà mẹ con đi về trả làm gì ai giữ được mẹ là ờ, chỉ có một cái vấn đề đó là hâm đồ ăn đồ hay ờ, bật cái bếp lên rồi bà nào ghé cái bu lại là thôi rồi xong bữa rồi nấu cái nồi cháo gà đó lúc đầu nấu nồi bự vậy nè cái ờ, bà sáu ghé chơi lên ngồi nói ngồi cái nó khác cái cái nồi này bỏ qua cái nồi kế cắt ba cái liên tiếp luôn trời cô thì à, nói đúng ra cô cũng là vui tính với cô đi du lịch nó nhiều thành thử bè bạn cô giờ nó không phải đồng trang lứa với cô giờ nó tính ra khoảng 25 bà đó ở xa thì thôi còn ở gần gần mấy bà cứ không có ngày làm hai chập ghé nhà cô thôi <laughs> rồi à, cảm ơn cô nhiều hai mẹ con rất là vui xin gửi tặng cô một cái kỷ niệm của chương trình để uh, mình xem mình chương trình mình nhớ chương trình ha chúc hai mẹ con uh, sức khỏe phúc nha rồi chào, dạ, chào, chào, chào cô dạ